MV là một thằng con trai của Jack mới ra mắt đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Sau một thời gian vướng phải lùm xùm chia tay với phía KICM, Zack đã chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc với MV là một thằng con trai. Ca khúc này là một sáng tác của Zack và DJ hoặc Rocks là người đảm nhận phần producer. Ngay khi ra mắt, là một thằng con trai đã gây bão trên mạng xã hội. Chỉ sau 9 giờ lên sóng, MV đã cán mốc top một trending và hơn 4,5 triệu lượt xem trên YouTube. Hiện tại, sản phẩm đã đạt hơn 5,7 triệu lượt xem và con số vẫn đang tăng lên không ngừng. Trong lần tái xuất này, Jack có sự thay đổi khá ấn tượng từ âm nhạc đến tạo hình trong MV, từ âm nhạc cho đến lời hát đều hiện đại, phá cách hơn những ca khúc hit trước đây như Sóng Gió, Bạc Phận. Lần này, nam ca sĩ đã lựa chọn chất nhạc disco kết hợp nhạc điện tử do nhà sản xuất hoặc Rox thực hiện. Jack lần đầu thực hiện vũ đạo trong MV, bên cạnh đó, Phong cách của giọng ca 1997 cũng trẻ trung và cá tính hơn. Trong MV mới, Jack đã có cơ hội thể hiện khả năng kết hợp giữa hát và vũ đạo. Tuy nhiên, sản phẩm này cũng nhận nhiều tranh cãi từ phía khán giả. Nhiều người cho rằng đây là màn lột xác ngoạn mục của Jack song một bộ phận khán giả lại có nhận xét ca khúc thiếu điểm nhấn, giai điệu nhạt nhòa và không rõ lời bài hát. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng phần âm nhạc do hoạt rock thực hiện chưa hòa hợp với phần câu từ do Jack viết. Chính vì thế, là một thằng con trai vẫn không thể so sánh với những bản hit trước đó. Bạn diễn của Zack trong MV là một thằng con trai là Khánh Vân cảm nhận Zack chỉ hợp với những bài kiểu có chất miền Tây. Những bài cũ tôi nghe thấy rất đỉnh, giai điệu có chất riêng, cuốn hút, còn mấy bài kiểu này không cháy cho lắm. Một khán giả viết, một khán giả khác bình luận, bài hát hay, dễ nghe, dễ thuộc, đậm chất Zack, nhưng biết tu quá, nên muốn nghe rõ lời Zack hát cũng khó. Hơn nữa, tôi cảm giác biết không thực sự hợp với giai điệu của bài, bài này mà phối nhẹ nhàng hơn một chút thì hay, nói về giọng hát thì không có gì mới mẻ, nhạc thì chơi chưa tới thua mấy bài trước, công tâm mà nói sắc kết hợp với KICM thì mới nổi trội, một bình luận được để lại, trả lại sắc của ngày xưa đi. Thật sự bài này nghe không có cảm xúc luôn hay bài này sắc hơi tham nên tôi cảm thấy một chút lẻ loi trong phần nội dung. Giá mà trong bài này có kết hợp với một giọng ca nam giọng trầm thêm vào điệp khúc nữa bài hát sẽ đậm đà hơn là những ý kiến của khán giả nhận xét về MV. Đấy là bài hát là một thằng con trai, nhưng còn sự thật về các chàng trai thì sao? Chúng mình cùng tìm hiểu nhé. Con trai, đôi khi cũng có những sự khó hiểu, phức tạp về mặt tâm sinh lý không kém bạn gái chúng mình. Dưới đây là 23 bí mật cực hay ho về hội con trai mà không phải chị em nào cũng biết rõ. Có những điều thầm kín, con trai không bao giờ muốn bạn gái biết, vì sẽ ảnh hưởng tới lòng tự trọng của họ. 1. Con trai rất dễ trúng tiếng sét ái tình trong giây phút đầu tiên gặp mặt nhưng cũng có thể quên họ ngay lập tức sau đó. Thật bất ngờ đúng không nhưng đó là sự thật đấy. Tuy nhiên, trong cuộc đời của đám con trai vẫn có những người họ không bao giờ quên. Đó chính là vợ, tình một đêm, người tình lý tưởng, tình cũ, mối tình đầu. hai Con trai không tự nhiên tốt với ai, hoặc là anh ta có tình ý với bạn, hoặc là anh ta đang thiếu nợ bạn. Vậy nên, mỗi khi người ấy bỗng nhiên tốt với bạn thì hãy xem động cơ bên trong anh chàng ấy là gì nhé. 3. Con trai, bỗng nhiên tán tỉnh, bỗng nhiên biến mất cũng là chuyện thường. Vì bản tính có phần cả thèm chóng chán vậy nên sau một thời gian tìm hiểu người ấy bỗng nhiên mất tích thì bạn cũng đừng quá ngạc nhiên hay buồn chán nhé. Cơ bản chỉ tán cho vui mà anh ấy chẳng mặn mà với mối quan hệ ấy nên quyết định dừng lại. 4. Tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống anh ấy, phần còn lại có thể là đám chiến hữu, những trận đá bóng, Thậm chí trong một số trường hợp, tình yêu còn có thể xếp sau các yếu tố trên. 5. Nếu con trai nói bận ư, chưa chắc bởi đôi khi thực sự là họ đang kiếm cớ thoái thác không muốn gặp bạn mà thôi. 6. Không chỉ chị em chúng mình không thích sự so sánh mà đám con trai cũng vậy, thế nên họ chẳng vui, thậm chí là cực ghét khi so sánh họ với bất kỳ chàng trai nào khác. 7. Đám con trai đôi khi thấy vậy mà không phải vậy, đôi khi, có thể họ trông khá bình tĩnh và thoải mái nhưng bên trong họ cũng bão bùng không kém. 8 con trai sẽ cảm thấy may mắn và nở mày, nở mặt khi hẹn hò với một cô nàng đắt sâu, nhưng tuyệt đối không thích cô ấy để mắt tới những người khác, chàng chỉ muốn bạn là của riêng anh ta mà thôi. Bên cạnh đó, họ có thể tán tỉnh mọi cô gái nhưng trước khi đi ngủ, họ sẽ chỉ nghĩ về người con gái họ thật sự quan tâm. 9. Bản tính con trai là thích chinh phục, vậy nên khi thích bạn, họ sẽ làm bấy cứ điều gì để thu hút sự chú ý của bạn mà họ luôn mong muốn mình là người duy nhất được bạn gái để ý tới. 10. Con trai cũng biết khóc, và nếu chàng trai ấy rơi lệ trước mặt bạn nghĩa là họ thật sự bị tổn thương và quá đau đớn. 11. Con trai cũng rất tò mò, vậy nên những câu nói mang tính chất không đầu không đuôi sẽ khiến anh ấy vô cùng thắc mắc và quyết tâm tìm ra lý do tại sao bạn lại nói những điều lập lờ với họ. 12. Mặc dù dễ bị cám dỗ xung quanh nhưng khi người con trai ấy thật sự nghiêm túc trong một mối quan hệ thì họ thường có khuynh hướng yêu bạn nhiều hơn. 13. Có những người con trai rất có khiếu nói chuyện nhưng trước rát của mình, Họ rất dễ lắc bắp khó nói đấy. 14. Con trai có bản lĩnh nhưng lại thiếu kiên nhẫn. Anh ấy có thể vượt qua mọi thử thách của bạn nhưng sẽ bỏ đi nếu bạn bắt anh ấy chờ đợi quá lâu. 15. Tại sao con trai lại hay chọc ghẹo con gái? Đấy là một trong những hành động bình thường nhất chính có người con trai ấy đang thích bạn đó. 16. Đôi khi con trai lên án con gái vì tính cách lạnh lùng, khó đoán. Thế nhưng, thực tế là họ vẫn thấy nó thật quyến rũ. 17. Trong giai đoạn tán tỉnh, các chàng trai đều tung chiêu để chứng minh mình là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, vậy nên mới có câu nói, mọi chàng trai đều tốt trong giai đoạn tán tỉnh. 18. Trong các câu chuyện, con trai thường hay nghĩ về những người con gái thích họ, thậm chí có người còn xem đây là sự tự hào về sức hấp dẫn của cá nhân. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc họ cũng thích người con gái đó. 19. Sau khi tán được bạn, chàng trai thường hay có khuynh hướng để ý rất kỹ những người đàn ông khác xung quanh bạn. Thậm chí, Họ luôn tìm mọi cách để bạn không thể kết nối với những thằng con trai khác nếu họ đã để ý đến bạn. 20. Cũng giống như con gái chúng mình, sự tưởng tượng của con trai là không có giới hạn. 21. Nếu bạn nấm lùn ư, thật ra điều này chẳng quan trọng lắm với đám con trai nhưng trọng lượng cơ thể lại là một vấn đề họ lại rất thường xuyên để ý. Thú vị là, giữa một cô gái béo tròn con trai lại thích nhiều hơn so với người quá gầy. 22. Con trai ghét những cô gái luôn có phản ứng thái quá về mọi chuyện. Vậy nên bạn chú ý về vấn đề này nhé. 23. Và khi bạn muốn nói vấn đề gì đó với con trai, hãy thẳng thắn, bởi thực sự, họ không thể hiểu hết những vấn đề liên quan đến con gái đâu. 7 nét tướng mặt bóc trần bộ mặt thật của loại đàn ông trăng hoa ong bướm. Trên đây là 23 bí mật của cánh mày dâu mà Pết tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã tổng kết. Hóa ra đám con trai cũng phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhỉ. Vậy nên trong một số trường hợp như tại sao anh ấy đang tán 1,2 tháng bỗng nhiên biến mất, anh ấy không hiểu mong muốn của bạn anh ấy ưu tiên bóng đá hơn tình yêu, thì chắc